Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây Trong video ngày hôm nay thì Vi có một trụ bài mà Vi đã làm từ cách đây rất là lâu ở trên kênh của mình rồi à, Nhưng hôm nay Vi sẽ update lại Cho bạn nào mà chưa xem thì có thể là vào xem video này Và Vi không có mặc định thời gian trong cái những cái video của mình Các bạn coi lúc nào thì thông điệp lúc đó là của bạn thôi nha Và vì đây là trả bài chung Cho nên mọi người đừng có áp đặt tư tưởng của mình quá Là ta coi câu chuyện của mình nó không có liên quan ở trong này Và trước mặt mọi người là ba bộ bài của Vi à, theo thứ tự quen thuộc từ bên trái qua 1, 2, 3 này à, tất cả những cái bóc thời gian cũng như là thông tin những bộ bài mà Vi sử dụng trong video Vi đều bỏ dưới phần mô tả mọi người hãy mở phần mô tả ra xem cho nó dễ mình sẽ dùng chính bộ bài mà các bạn nhận để xem ờ, thông tin cho các bạn nha à, rồi với câu hỏi là chúng ta ngày hôm nay là ai đang âm thầm theo dõi và quan sát các bạn trên mạng xã hội nè Facebook nè Instagram nè TikTok uh, vân vân may may ha các bạn thả cái nào thì người ta có thể follow theo dõi các bạn theo theo theo những cái thông điệp đó đầu tiên chúng ta có lá hai kiếm tiếp theo là một cây bảy kiếm à, chúng ta có bốn xu à mình thấy cái người này á, cái đặc điểm đầu tiên á, là bạn với họ hình như có một cái khoảng cách nhất định hình như là giữa hai người không thể nào mà tương tác với nhau một cách bình thường á. có nghĩa là họ không thể nào mà trực tiếp đến nói chuyện và uh, tương tác với các bạn cho nên họ chọn cái cách là họ âm thầm theo dõi bạn qua mạng xã hội ha mà thấy cái người này họ giấu mặt là cái thứ nhất là ở đây chúng ta có hình ảnh có lá hai kiếm là một người đàn ông giấu mặt uh, ngoài ra thì mình thấy năng lượng của vua su thì mình nghĩ là cái năng lượng của người này theo cái kiểu mà quan sát nhiều hơn uh, các bạn cũng biết là vua su thì ông ta rất là đầm tĩnh rất là già cỗi và ông ta là một người uh, rất là thịnh vượng ha cái kiểu mà là một con người mà uh, nói nói ít mà làm nhiều á kiểu như mà có địa vị có vật chất á thì theo cái lá vua su này mình có thể um, tính chính được có lẽ là người này có năng lượng lớn hơn các bạn có thể làm họ lớn tuổi hơn hoặc là họ có cái cái tầm nhìn cái cái cách nhìn nó trưởng thành nó dài dặn hơn các bạn và mình thấy không phải là người yêu cũ này mọi người tại vì chúng ta có cái lá ace quen ace quen là lá về sự khởi đầu có nghĩa giống như là họ thấy bạn các bạn họ họ thấy các bạn đặc biệt nhưng mà họ không biết tương tác không biết mở lời với các bạn về điều gì không biết tiếp xúc với các bạn làm sao cho nên đó cái là quen này nó giống như là họ có thiện cảm có cái sự quan sát từ xa từ bạn thôi nhưng mà không không tiện mở lời với các bạn cho lắm à, nè mọi người thấy không cái lá ở đây chúng ta có lá bốn xu là hai kiếm chúng ta là người này vẫn đang đứng từ xa và quan sát các bạn nha nhưng mà họ họ là có thể là từ những cái lá này mình thấy là họ có thể là họ làm chung cái môi trường với các bạn có thể là đi học nè có thể đi làm uh, hai người biết nhau kiểu như là không cần phải chung công ty ví dụ các bạn uh, bạn uh, học uh, chung lớp thì ha nhưng mà họ uh, <laughs> xin lỗi bạn học chung một trường nhưng mà họ thì học ở một cái khối khác hoặc là học ở một cái lớp khác các bạn uh, bạn chọn về uh, văn học lịch sử thì họ sẽ là theo uh, toán lý anh vân vân may may gì đó uh, sẽ sẽ nói như là sẽ cùng một cái môi trường nhưng mà hai người thì không có nhiều cái đợt để tương tác với nhau thì mình thấy giữa hai người vẫn có một cái khoảng cách gì đấy và cái người này họ chọn cái cách là đứng từ xa và quan sát bạn nhiều hơn thì những cái năng lượng này cũng cho mình cảm giác như là cái người này có một cái gì đó nó uh, mình thấy họ là hơi im tĩnh hơi ít nói uh, khá là kiệm lời um, đây là một con người mà mình nghĩ là họ thì khá là hướng nội tại vì những cái lá bài này nó không có một cái năng lượng quá cởi mở trừ cái lá a quen hình như là mình thấy các bạn là một trong những cái mồi lửa nhỏ mà họ đặc biệt dành cái sự chú ý và cái sự tập trung vào ờ, thì cái năng lượng của người này chỉ là còn là cung khí ờ, không nắm bắt được về cung đất thôi đó bây giờ mình sẽ xem tiếp về cái ờ, thông điệp của người này nha mình xem coi là họ tương thêm để ý các bạn lâu chưa đó, những cái gì hay ho nữa nè ừ, Tám cấp hả chắc cũng lâu rồi đó rồi lội đèo vượt suối cũng lâu rồi ồ oh, 10 kiếm ồ oh, 8 kiếm hả xin lỗi à, 8 cấp và 8 kiếm hả tiếp theo mình có temperance hậu su ở trên chúng ta có năng lượng của vua su và ở dưới có năng lượng của hậu su uhm. nếu các bạn hỏi mình là có tương tác với họ hay không và họ có ý định là trực tiếp đến đến trực tiếp chỗ các bạn để mà tương tác với các bạn hay không thì mình thấy là có chắc chắn là họ sẽ lựa một cái dịp nào đấy để mà họ tương tác và họ kiếm chuyện để nói chuyện với các bạn nhưng mà uh, trộm vía là bây giờ thì không vậy bây mình họ cảm thấy là cái cái sự quan sát của họ chưa có đủ giống như là họ thấy là họ chưa có đủ hiểu của bạn á cái người này mình thấy là họ các bạn họ là họ có thích bạn hay không thì có Ờ, cái năng lượng này có nha năng lượng mà của cái sự ờ, chiêm nghiệm của cái sự mà để tâm vào quá chúng ta có lá tamarind ở ngay dưới cái lá một cậy chúng ta là mỗi khi mà họ thấy bạn họ rất là vừa ý tamarind là lá cân bằng lá hài hòa lá chữa lành và nếu mà lá à, hai lá này nó cùng với nhau á giống như là một cái sự khởi đầu mới cho một cái gì đó nó mới mẻ nó chữa lành nó làm cho cuộc sống của họ vui hơn ừ nhưng mà à, mình thấy phía trước khi mà chúng ta gặp được cái lá hemorrhoid thì chúng ta có lá 8 cấp và lá tám kiếm ờ, đây là những cái lá mà nó hơi kiểu như nó có một chút gì đó thú vị tò mò với các bạn nhưng mà cái lá tám kiếm này hình như họ đang chần chừ họ đang họ đang có cái vấn đề gì đấy mà họ chưa có kịp mở lời hoặc là chưa có kịp uh, giải thích hoặc là chưa có kịp nói với các bạn á có một cái gì đó nó giữ chân họ lại uh, mình thấy có một cái năng lượng chần trừ ở đây ha bây giờ mình sẽ rút qua vài lá để hỏi tại sao họ chần trừ đi nha rồi mình sẽ giải tiếp thì mình thấy có năng lượng chần trừ và nó mặc dù là họ đi sắp đến nơi rồi nhưng mà mình mình vẫn thấy là họ chưa có một cái gì đó nó nó có một cái động thái nó đứng đắn nhưng mà họ quan sát các bạn nha vẫn đang quan sát các bạn và đi theo dõi theo các bạn ấy. The Hermit bổ sung cho cái lá tám kiếm ở trên kỵ sĩ cấp năm xu à mình thấy cái người này họ uh, mặc dù là các bạn không phải là người yêu cũ của họ nhưng mà cái người này họ có một cái uh, ác cảm hoặc là một họ, họ đã từng có một cái vấn đề gì đó quá tệ trong cái chuyện yêu đương á cho nên khi mà họ tiếp cận bạn họ thấy được cái cái gì đó hay ho mới mẻ từ bạn á thì họ lại có một cái năng lượng là uh, kiểu hơi chần chừ ở đây chúng rõ ràng là có tình cảm với các bạn này chúng ta có kỳ sĩ cấp uh, nhưng mà uh, ở đây lại có lá năm xu và cả lá The Hermit họ nghĩ là hình như mình vẫn chưa lành lặn hoàn toàn để tiếp tục cái tình yêu này lại tiếp tục mà đến mà tấn công với bạn nên là có một cái gì nó rất là buồn lòng và nó giữ chân họ lại giống như là à, những cái mũi kiếm mà neo neo họ lại ngay cái gốc này vậy đó nhưng mà thật sự cảm xúc của họ thì có nha mọi người họ vẫn không chối cãi được là họ có cái cảm xúc các bạn ở đây chúng ta có một chặng hành trình nè họ vẫn đang rất là chật vật để đấu tranh tư tưởng để mà uh, chạy đến cái chỗ của bạn á nhưng mà có vẻ như là cái hành trình nó vẫn chưa đến đích với họ à, đó à, nhưng mà mình thấy tình cảm mà có nha tình cảm dành của họ dành cho bạn thì rất là nhiều à, rồi mình nãy mình cũng đã nói với mọi người là cái lá temperance và cái lá uh, Airbrand ở trên đó nó cho mình một cảm giác là họ muốn bắt đầu một hành trình mới với một cái sự đầu tư nhiều hơn và mình nghĩ là cái cái cái cái cái việc mà họ trong quá khứ họ có những cái uh, tổn thương có những cái xích mích có những cái hiểu lầm hoặc là tổn thương về người yêu cũ đã làm cho họ trở nên dè chừng hơn khiến cho họ trở nên chậm chạp hơn ờ, để ờ, để lặng lẽ để quan sát mọi thứ xung quanh một cách kỹ càng chứ không phải là gì um, và họ thấy các bạn như thế nào ở đây thì mình thấy có ba lá là chúng ta có thấy những cái năng lượng nó rất là tích cực uh, mình thấy không à, uh, ờ, ở trên chúng ta có năng lượng của vua su đúng không ở dưới chúng ta có hậu su thì chứng tỏ là họ thầy họ là một ông vua su đúng không thì bạn là một người có năng lượng của lá hậu su thì tất nhiên là một cặp đúng không họ thấy các bạn rất là tương xứng rất là vừa ý rất là hợp ý của họ cho nên nó là họ thấy các bạn có một cái năng lượng nó rất là tươi vui mới mẻ à, giống như cái lá bốn gậy ở trên này nè và họ rất là mong là mình có thể tương tác và tiếp xúc với các bạn giống như một người cũng mang một cái năng lượng trầm tính một cái năng lượng già cỗi nhưng mà cái người ở trên đây thì có vẻ như lặng lẽ và ít ồn ào hơn nhiều cho nên khi thấy bạn có một chút tăng động này có một cái chút gì đó nó mới mẻ nó nó hào sản hơn cho nên họ bị thu hút bởi cái năng lượng đấy uhm, họ thấy các bạn là ờ, một người rất là đầy đủ độc lập nhưng mà cũng rất là vui vẻ rất là náo nhiệt nha họ thấy được cái sự cân bằng từ trong cái con người của các bạn cho nên họ quan sát các bạn à, và cái cái cái theo dõi của mình nãy giờ giống như mình miêu, miêu tả đây đây là một con người có um, có một cái sự trầm tính nhất định và họ có những cái nỗi niềm của riêng mình nhưng mà có vẻ như họ để ý các bạn lâu rồi nha uh-huh. bây giờ mình sẽ rút thêm vài lá để hỏi về cái ngoại hình của người này đi các bạn là biết các bạn nhiều khi là các bạn đã thấy họ rồi nhưng mà các bạn là không không không biết là à cái người đó thích mình tại vì mình thấy cái người này trong một cái trạng trạng thái rất là lặng lẽ rất là uh, kiểu uh, đi đứng từ xa phía sau một cô gái đó mọi người đấy mình xin phép được phép hỏi về dung nhân của cái người mà đang để ý những bài từ một lá trên một đó là người này sẽ có một cái xu hướng rất là dữ dằn nhìn rất là bậm trợn nhìn rất là ngầu lòi à, có hình xăm rồi nó các kiểu nhưng mà còn theo cái trường phái ngược lại thì sẽ cực, kỳ bánh bèo cực kỳ nhung mì luôn <laughs> có thể đổi chiều nha mọi người tại vì lá trên là cái lá mà à, về sự à, thuần phục về sự dịu dàng ừ. nhưng mà mình mình cảm thấy nếu mà là nữ thì sẽ là có xu hướng rất là bánh bèo rất là dịu hiền ừ. nhìn là ờ, kiểu um, gì thế phụ nữ công dung ngôn hạnh đó mọi người ừ <laughs> tiếp theo này chúng ta có lá oh, chúng ta có tristic nha mọi người người này chắc chắn có nhan sắc nha uh, ờ, tristic là lá đại dụng cho cung thiên bình mà mình luôn nói cho mọi người rồi là hình như là mọc thiên bình này luôn rất là xinh đẹp uh, nếu mà không xinh đẹp thì sẽ rất là dễ nhìn và với năng lượng của vua gậy hoặc là hậu gậy nữa thì mình nghĩ chắc là uh, với năng lượng của hậu su hoặc là vua su thì mình cảm thấy như người này sẽ rất là có điều kiện rất có thể là họ ăn mặc rất là chỉnh chu Đấy. chúng ta có hai lá major cana nha về hình dáng à quên bổ sung cho cái lá trên lá trên là lá về uh, hình thể to lớn uh, các bạn có thể tưởng tượng một người có một cái sức khỏe uh, họ sẽ thấy là đô con bự con là nữ thì có thể là hơi tròn trịa một chút chúng ta có 10 cấp ô oh, cái vẽ ngoài của người này á Ờ, mình thấy ờ, khác với cái những cái gì mà họ quan sát các bạn từ xa một cách âm thầm lặng lẽ thì cái cái cái, cái bề ngoài của người này tức là một cái điểm sáng nha rất là tỏ sáng rất là lấp lánh luôn á mọi người là một cái gì đó rất là đẹp mà à, không phải là cái đẹp mà chói trang mù mắt mà một cái nét đẹp mà nó nhìn vô cảm thấy rất là dễ chịu rất là yên bình rất là hiền hòa và chúng ta có lá 10 cấp ở cuối trà bài um, đây là một cái nét đẹp mà mình nghĩ là khi mà họ không ý thức được cái vấn đề đẹp đó nhưng mà các bạn nhìn vô các bạn sẽ nghĩ là à, cái người đó đẹp như vậy là, là tại sao họ lại để, để ý mình hoặc lại quan sát mình nhưng mà cái người này đã quan sát các bạn khá là lâu rồi không có lộ mặt nha tại vì ngay trả bài từ lần đầu tiên mình có lá hai kiếm cho nên các bạn có thể nghiệm nhẩm lại nghiệm lại trong đầu là mình có để sót ngoại đó hay không nhưng mà người này có vẻ là họ thích bạn và họ đã để ý các bạn lâu rồi <laughs> rồi bây giờ mình sẽ coi đôi còn nha vì uh, tụ một có rất là nhiều tình cảm và cái người này cũng gọi là crush các bạn á cho nên là mình sẽ ờ, dùng bộ Romeo Angel để xem cho mọi người cái thông điệp mà họ muốn truyền tải tới các bạn à. hay là muốn nói cho self first à trước khi mà giống như cái lá này có nghĩa là trước khi mà bạn phát hiện ra họ thì bạn cứ hãy tăng động cứ hãy yêu đời cứ hãy là chính bạn đi đó họ thấy bạn xinh đẹp và cứ hãy yêu bản thân của mình trước đã trước khi mọi chuyện nó vỡ lỡ ra à, họ vẫn thích cái cách của bạn yêu bản thân mình thấy một cái năng lượng của một sự tự tin không phải tự tin như kiểu của nữ hoàng dạy nhưng mà ở ờ, tự tự tin của um, nữ hoàng xu á là một cái tự tự tin rất là khác là một người có điều kiện biết mình là ai và một, một cái tự tin trong cái sự đầm thắm chứ không phải là trong cái cái, cái sự kiêu hãnh mà phóng khoáng ừ. có nhiều kiểu tự tin mà đúng mọi người à chúng ta có ghi ở ờ, uh, do relationship và trên khi mà cả hai học được cái cách yêu thương nhau xong á, thì hãy cho nhau một cái cơ hội để tiến tới cái mối quan hệ ờ nhưng mình nghĩ là cái người này họ đang trên con đường đến chỗ bạn thôi ừ, họ đang được ship đến chỗ của bạn á nếu mà bạn này đang mong có người yêu thì đây là một tin tức tốt lành nha còn nếu mà các bạn không có y bạn đang có người yêu rồi hoặc là các bạn đang ý một người khác thì các bạn có thể nghe cho vui để biết là có một người nào đó đang thích mình uh ừ -huh. rồi và cuối cùng là và cuối cùng là chúng ta có finance and career họ muốn ở cạnh các bạn và chăm sóc các bạn ờ, cái lá này cũng có nghĩa là điểm cuối ờ, có thể như là họ cảm thấy một cái gì đó nó hay ho cho bạn và họ muốn tìm bạn nhờ bạn làm cái chỗ dừng chân của họ ha ờ, một cái gì đó rất là chân thành ở trong tụ bài này nhưng mà ờ, mình thấy cái người này họ hơi hơi nhát nhờ có vẻ như không lộ mặt quá nhiều và có cái nội tâm nó khá là phong phú nữa ừ đó nói chung là mong các bạn tụ một sớm nhận ra được cái cái người đang quan sát của mình nha à, nãy giờ mình miêu tả kỹ rồi đúng không à, nếu các bạn có thể nhận ra được người đó thì mọi người có thể để comment lên bên dưới thả tim còn um, nếu xịn hơn nữa hãy thả like cho video này mình rất là biết ơn mọi người của những bạn số 2 à, à, không biết các bạn nào ở đây cảm thấy tự nhận thấy mình là một người khó tính thì hãy giơ tay và điểm danh bên dưới nha tại vì đây là một bộ bài rất khó hầu như là mỗi lần mà mình xem cái bộ bài này á mình mình đều thấy một cái năng lượng cực kỳ cẩn thận cực kỳ khó tính ở trong cái trả bài à, là một người rất là cầu toàn à, mình xin xem đã lâu rồi mình không có xem bài cho khách nhưng mà à, chậm biết là cái bộ bài này á, mình cảm thấy những cái người cực kỳ khó tính những người cực kỳ cẩn thận chu đáo đều chọn cái bộ bài này <laughs> và lâu lắm mà mình mới dùng lại à, ok ok với câu hỏi là ai đang âm thầm theo dõi và quan sát các bạn trên mạng xã hội bây giờ mình sẽ xem về cái thông tin của người đó nha chúng ta có 7 cấp uhm, phú kiếm the mexican kiếm các bạn thứ hai nè các bạn có đang tổn thương ngay không <laughs> các bạn tổn thương một ai đó mà các bạn không hề biết các bạn có thể là từ chối một ai đó hoặc là các bạn không nhận được tình cảm hoặc là các bạn vô tình nói một cái gì đó khiến cho cái người này bị tổn thương à, đây là cái nạn nhân nha mọi người mình thấy cái người này họ họ đang mang trong một một cái trạng thái nạn nhân là tại sao bạn có thể dưỡng dưng và có thể làm những cái điều tồi tệ đối với họ à, mà trong khi à, nói chung là họ quan sát từ xa họ thấy được rất là nhiều điều nè họ thấy các bạn là một người rất là logic nè là một người có địa vị là một người rất là tự tin là một người có nhiều sự lựa chọn và có rất là nhiều bạn bè xung quanh mình nhưng mà họ không vui vì điều đó tại vì họ bạn bạn đã làm tổn thương họ mình thấy ở đây, cái vế cuối nè các bạn có thấy hai, hai kiếm không có nghĩa là các bạn tổn thương họ mà các bạn không biết luôn mà họ thì không thích cái điều này tại tại sao là bạn đã tổn thương họ rồi mà các bạn còn có thể dẫn dưng và thờ ơ như vậy ừ đó thì cái trải bài này thú vị nha mình thấy là cái hồi này mang thêm một cái năng lượng khá là ấm ức khá là khó chịu khi mà nghĩ với bạn uh, họ, họ họ quan sát các bạn từ xa họ thấy có một cái gì đó nó nó cấn cấn nó khó chịu nó cứ giống như bị mắc gai đó, ừ, đó giờ mình xem tiếp nha với cái năng lượng nó khá là rõ rồi mình sẽ hỏi về tại sao là cái người đó họ quan sát các bạn từ xa nha nó có mười xu chúng ta có 10 xu chính vậy ở cái tụ bài nó mong thuẫn nè à, the star A Pentacle à cái tụ này không có yêu đương gì hết mọi người cái tụ này hoàn toàn không có quan hệ yêu đương gì hết cái tụ này mình thấy nó một cái gì đó nó à, nếu các bạn hỏi ai đang âm thầm quan sát và theo dõi các bạn trên mạng xã hội ấy, thì mình thấy đây là một đối tượng đối thủ của bạn mình không biết là các bạn có thích cái đối tượng này hay không là các bạn có thích họ không nha nhưng mà mình thấy cái năng lượng của người này là họ không thích bạn nhưng mà họ không tránh được làm thêm những cái điều theo bạn chẳng hạn như là các bạn uh, uh, mặc cái áo các bạn thường hay mặc màu đen ha thì người này cũng sẽ cố gắng là để bắt chước cái style mặc áo đen giống như bạn sự quạch giống như bạn đó nói chung là họ họ không thích bạn thôi nhưng mà bạn là người truyền cảm hứng cho họ nghe nó mâu thuẫn đúng không chứ không biết là các bạn ở nào ở đây có có một cái người quen biết mà rất là hay bắt chước cái phong cách người khác ờ, hoặc là làm làm mày làm kia giống nhưng mà mở miệng ra là không thích nhau ờ, mình mình giải thích mình có hơi mong lung quá không đây nhưng mà ở đây là như vậy tại vì họ biết được họ không biết bạn nhưng mà họ thấy được bạn là à bạn là một người rất là tự tin là bạn là một người rất là đầy đủ bạn rất là đầy đủ luôn kiểu như là à, muốn tình yêu có tình yêu muốn công việc có công việc muốn xinh đẹp có xinh đẹp mọi thứ nó rất là ok la rất là tự tin rất là ông mặt trời nhưng mà cái cái cái cái năng lượng của họ là họ chạy theo các bạn vì họ luôn thấy là à, xung quanh các bạn luôn có những cái điều nó rất là tuyệt vời mặt trời như vậy mà họ chạy theo các bạn họ cố gắng làm cho mình giống như bạn vậy đó họ là muốn hơn bạn nhưng mà cứ như vậy nè họ luôn trong cái trạng thái của lá chính vậy là một gọi là kiểu như mà cố quá nên trì ra chốt vảy á mọi người hả và the star đây á là một cái lá về định hướng giống như là mình đã nói nãy giống như là bạn ờ, bạn hay định hình mình hay là phong cách của cô gái sexy này thì họ cũng sẽ sexy hoặc là các bạn là muốn ờ, theo tay xì quạch muốn theo tay ngầu thì họ cũng sẽ cố tỏ ra ngầu nhưng mà ngầu không có tới ừ. mình thấy có bạn như là cái năng lượng của họ thấp hơn bạn và họ là người chạy theo họ lên facebook các bạn họ lên cái trang xã hội của các bạn để họ xem là bạn đi đâu và làm cái gì và họ cũng sẽ cố gắng đăng lên theo để giống như là cà khịa lẫn nhau á ừ một cái năng lượng nó hơi canh chua trong cái tụ bài này ha và họ đó là nếu mà bạn làm được thì họ cũng sẽ làm được mà thấy là họ bạn dù là đối thủ là một cái người mà à, họ ghét nhưng mà họ cũng họ cũng là một cái người cố gắng để làm những cái điều mà giống như cái người mình ghét ờ nghe nó mâu thuẫn hoang mang ha à, ờ, có thể như là các bạn đã nếu mà các bạn thu hay cái đây mình nghĩ là nếu mà có thì các bạn sẽ định ngay ra được trong đầu là người đó là người nào và cái người này mình có thể khẳng định như các bạn một điều là cái cái người này họ có cùng giới tính với các bạn nha cùng giới tính mà nói là cùng giới tính tại vì à, nhất là con gái thì các bạn thấy là khi mà nó ghét nhau rồi thì nó hay <sighs> ghê lắm nhưng mà mình nói là cái người này không ưa các bạn nha hoàn toàn không ưa các bạn tí nào luôn à, thậm chí là ghét nhưng mà rất là thích làm cái này làm kia cho làm cho hơn bạn mới được mình thấy nó rất là cố gắng nhưng mà thường là sẽ mang lại những cái đắng <laughs> ờ kiểu như là um, ờ, có đám ăn xôi á mọi người à, rồi bây giờ mình sẽ xem về cái cái ngoại hình của người này nha để xác nhận là mình nói có đúng hay không ừ. Ờ, vẫn là năng lượng của bộ bài này nó rất là khó tính à mình thấy bạn thì tự tin khải hoàn bao nhiêu thì cái người mà theo dõi các bạn có vẻ rất là ờ, đáng thương và kiểu như hơi bị mệt á kiểu kiểu không biết làm vậy để làm gì người ta vẫn có lá trên à, wow họ cũng là hậu gậy nữa nha mọi người The Hierophant Hết gì cái nét đẹp của các bạn á cái nét đẹp phóng khoáng của các bạn các bạn giống như là một người đi đâu cũng là tỏ là một cái sức ảnh hưởng hoặc là vô tình là xung quanh các bạn là bạn rất là vui vẻ thoải mái không có giải trân á các bạn tự tin theo cái kiểu như vậy các bạn tự tin theo cái kiểu chân thật bạn là các bạn nhưng mà cái người này thì họ tự tin thêm một cái cách là kiểu cố thỏ ra mình là một người rất là chanh xả là một người rất là dịu dàng rất là am tường hiểu biết mọi chuyện ha mình thấy là nếu là nam hay là nữ đi nữa thì người này cũng sẽ là một cái người có cái phong thái hơi giống như uh, thư sinh á um, kiểu mà um, có một cái tại vì lá hơi phần là cái lá về hướng dẫn một cái lá về đạo mạo về một cái người truyền dẫn cho nên cái người này mình thấy có thể là họ sẽ sẽ là cái người mà thích mặc đồ theo có phong cách mà nó hơi uh, gì ta thanh lịch ừ, có nếu mà có sexy nữa thì vẫn sẽ thanh lịch ừ như vậy ờ, nhưng mà vẫn là hậu gậy như mọi người à, vẫn là cung lửa và ở đây thì mình thấy năng lượng của cung sư tử rất là lớn Ừ, một cái năng lượng ganh đua và ghét bỏ với nhau à, <laughs> vẫn là nam hay nữ nữa thì mình thấy vẫn là một cái cơ thể rất là dẻo dai rất là tràn trề hựa sống và cái người này thì họ cũng rất là tự tin về cái vẻ ngoài của mình nha nhưng mà có vẻ như là họ đang hướng theo bạn kiểu như là cái cái nét đẹp của họ cho dù có thư sinh có có cái cái cái ờ, cái style gọi như thế nào nhưng mà họ vẫn sẽ na ná giống như bạn ở trên ta có lá win quen đây nè ừ. mọi tự tin nhưng mà hơi na ná giống bạn ừ đó, nhưng mà không ưa bạn nha mình đến chính lại là cái tụ này là nó không ưa các bạn đâu nó chỉ quan sát các bạn đang làm gì để để để mà nó bắt chước nó cà khịa các bạn thôi đó thì tụ hai mà nghe tới đây mà nhận dạng được ai á thì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới à, để mình đọc còn thả tim nữa à, ờ, còn nếu xịn hơn hãy để lại à, hãy để lại một group like trong video này mình rất là biết ơn mọi người à, các bạn nhận cái bộ bài à, uh, Pirate Song của mình rồi với câu hỏi là ai đang âm thầm theo dõi và quan sát các bạn qua mạng xã hội à, mạng xã hội chúng ta có bốn xu rồi người đang âm thầm theo dõi và quan sát các bạn tụ ba trên mạng xã hội lâu lắm mà mình mới trải bài ra năng lượng của đời thâu rồi mọi người chúng ta có air feeder là tám kiếm ừ. Ừ, độ này à, rất là rõ ràng nha bạn biết cái này luôn rồi cái người này ta ta à, đây là một chơi bài về yêu thương nữa khác với những à, cho hình như là tụ hai là một cái hai la nổi bật đó, là không có liên quan gì tình, tình cảm hết cái tụ bài này đặt vô một cái là nãy giờ mà mọi người cũng thấy có lá lốp nè rồi đó là thâu à. thì mình cảm giác như là cái người này là người yêu cũ của các bạn đó ai mà đang theo dõi các bạn hả người yêu cũ của bạn có vẻ như hai người à, đã chia tay có một cái trận ẩu đả rất là lớn lời qua tiếng lại lâm la âm um sùm đó để dẫn đến cái kết quả và um, đường em đã đi mình chưa có đọc à. tới những cái nội dung tiếp theo nhưng mà mình thấy ở đây là vì yêu quá nên hận đó mọi người uh, có thể là họ luôn xuất hiện trước mặt bạn hoặc là bạn sẽ luôn thấy họ ở trong một cái trạng thái là họ ổn họ đầy đủ họ có những cái vệ tinh xung quanh mình thấy ở đây họ cố gắng tạo cho mình một cái cái cái vẻ ngoài rất là hoàn hảo để người ta không biết là các bạn đang họ họ đang bị tổn thương và rất là bị tổn thương các bạn nhưng mà mình thấy họ đang theo một cái trái tim rất lớn tại vì lá đờ thao ở đây là cái điều mà họ giống như là họ không ngờ đến á cho nên cái cái lúc mà cái tình yêu này nè nó bị giấu lại ở phía sau cùng à, nhưng mà các bạn hỏi là bây giờ họ có đang quen với ai hay không người yêu cũ của bạn có người mới hay không thì mình thấy là xung quanh họ không thiếu vệ tinh nha nhưng họ đang ở một mình và họ vẫn đang lưu luyến và vẫn đang nhớ nhung về bạn chẳng qua là hai người mỗi người một nơi thôi à, mình xua với là chắc chắn là hai người mới chia tay đây và cái cái sự chia tay này nó có một cuộc, xung đột rất là lớn không phải chỉ đơn thuần là à, à, ờ, bún đậu chấm mắm tôm hay là vấn đề gì đó nhưng mà nói chung là cái cái, cái tụ ba này là mình thấy là có một cái cuộc xung đột rất lớn mà cái cái hiểu lầm này nè nó không thể làm giải quyết được chẳng hạn như là cả hai muốn đã quen lâu rồi muốn đi đến hôn nhân nhưng mà cái việc tôn giáo của hai người nó không giống nhau cái dẫn đến chia tay mà thấy cái một cái cái sự uh, thắc mắc siêu to khổng lồ và nói chung là cái khúc mắc này nó nó bắt buộc giống như là nó phải như vậy thì mới được cái cuộc tình của bạn nó đã đến hồi kết rồi và bắt buộc cả hai phải đường ai nấy đi nhưng mà cả hai mình không biết là các bạn còn thương họ hay không nhưng mà cái người này vẫn vẫn đang âm mộng vẫn đi nhìn các bạn từ xa ờ, và, họ vẫn đang giữ cho mình trong cái trạng thái một mình mặc dù là ghét cái đó mặc dù là nhắc đến là quà của ờ, khó chịu khó ở nhưng mà trong lòng thì vẫn ờ, vẫn rất là yêu thương và vẫn còn quan sát các bạn ha ừ. à, ok tin tưởng và cho cái mối quan hệ là một cái hy vọng ở cuối đường hầm nhưng mà họ biết là mọi thứ nó đã không thể nào thay đổi được nữa rồi à, mọi thứ nó đã dở lỡ rồi nhưng mà họ vẫn nuôi hy vọng về bạn mình không biết là uh, các bạn nghe tới đây có muốn tha thứ cho người yêu cũ hay không nhưng mà mình thấy có vẻ như nếu mà cả hai còn yêu nhau thì cũng không quay lại được tại vì cái khúc cái khúc mắt của hai người á nó cực kỳ lớn nó cực kỳ uh, gọi là nghiêm trọng chẳng hạn như là các bạn với họ quen nhau cũng được mấy năm rồi và định tiến đến cái kết hôn nhưng mà vì lý do là cả hai không hợp tôn giáo hay gì đó mà hai người không thể tiếp tục cái mối quan hệ này à, ha một cái lý do ngắn gọn xúc tích và dễ hiểu nha ừ. à, the tower cũng rất là nghiêm trọng vì lâu lâu á thỉnh thoảng mình mới rút được cái lá bài này à, thường á các bạn luôn nghĩ là lá đét nó sẽ là cái lá đáng sợ nhất của bộ bài tarot nhưng mà cái lá đối với mình á cái lá tiêu cực nhất vẫn là lá the tower đây là một cái sự thay đổi đột ngột nó không nằm trong dự đoán các bạn và nó cực kỳ nghiêm trọng luôn ừ. à bây giờ mình sẽ rút tiếp nha chúng ta có dream sale 3 cấp knife feather chín kiếm à Sister feather đấu kiếm cảm thấy khá là nặng nề kiểu như không nở chúng ta có một xu willpower the mexican uh, nếu các bạn hỏi là họ có muốn quay về bên bạn hay không thì không mình thấy là cái người này họ vẫn sẽ chọn cái cách cho dù họ yêu bạn đi nữa thì họ vẫn sẽ chọn cái cách là lặng lẽ quan sát và bạn mà tốt nhất á nếu mà cái điều mà gọi là có thể mà họ làm nhất á mình nghĩ là họ sẽ chỉ chọn cái cách là quay trở về bên bạn với tư cách là bạn bè à, kiểu mà không thể nào mà yêu được nữa nhưng mà vẫn sẽ ở bên cạnh giúp đỡ các bạn theo tư cách là bạn bè nhưng mà mình nghĩ là cả hai người sẽ có một cái tổn thương rất là lớn có một cái rào chắn rất là lớn mình thấy là các bạn ờ, và họ thấy kiểu như là họ nghĩ là bây giờ họ nhìn bạn họ quan sát các bạn từ trên mạng xã hội họ nghĩ là cả hai đã bí đường rồi không thể nào mà tiếp tục được cái vấn đề này nữa và cái lá Abritro này ở đây tương đương với lá một xu họ nghĩ các bạn là chân mình thân tử của đời họ kiểu như họ chỉ muốn là đi các bạn thật lâu đi với bạn thật dài có một cái cam kết với các bạn nhưng mà rõ ràng là cái điều mà họ chỉ có thể làm được đó chính là rời đi và thay đổi cái mối quan hệ này à, tại vì không có cái gì mà tự nhiên nó xảy ra hết cho nên là mình thay vì mình cứ lội ngược dòng mình cứ à, cố đám ăn trôi á thì họ chỉ có thể là thuận theo tự nhiên thôi mọi người à, các bạn hình như họ thấy là các bạn đã rời xa họ rồi và nếu mà bạn không rời xa họ đi nữa thì họ cũng sẽ chọn cách rời xa bạn tại vì họ thấy là cái mối quan hệ giữa hai người nó không thể cứu vãn được và họ chỉ có thể họ nghĩ là nếu mà um, quan sát các bạn từ xa là cái cách tốt nhất cái đó là cái lời chúc phúc của họ họ ờ, thì họ thấy bạn tốt bạn có rất là nhiều năng lượng các bạn có nhiều sự sáng tạo các bạn là một một người rất là thành công cho nên đó là cho dù không có họ bên cạnh thì bạn vẫn có thể sống tốt bạn vẫn có thể tỏa sáng bạn vẫn có rất là nhiều cái sự mạnh mẽ à, đó cho nên là đây là cái lời mà họ nói với các bạn ha tụ tụ hai tụ ba cũng rất là kỹ ha đọc, đọc, đọc bài là thấy thấy khác rồi à, à, vì là người yêu cũ cho nên mình cũng sẽ không có rồi bây giờ mình úp ok rồi nha mình đang âm thầm quan sát các bạn tụ ba này <laughs> đám cưới Express your love banana curry nó hơi ờ, cấn cấn ở này nhưng mình rút thêm bài re yourself rồi ờ, đúng rồi mình đợi mình đợi nãy giờ mình rút được cái lá này tại vì ba cái lá trên thì nó rất là mãn nguyện mà hồng mà ngay cả bạn nào mà biết đọc tiếng anh thì các bạn đọc oracle cũng rất là dễ à, wedding đám cưới nè trao gửi tình yêu và Vanilla Curry hồi nãy các bạn có thấy cái lá một xu không họ nói lắm như là họ họ tưởng tượng như là bạn là người cuối cùng bạn không phải là người đầu tiên nhưng mà bạn là người cuối cùng mà họ họ chân thành và họ nghiêm túc như vậy và họ thật sự muốn đặt hết tâm huyết của mình vào cái mối quan hệ này tuy nhiên cái điều mà họ làm được á chính là họ phải rời đi và vì cái cái lý do mà giống như mình nói nãy giả dụ như là hai người cãi nhau về một cái vấn đề gì đó mà nó không thể giải quyết được cho nên họ quyết định rời đi và họ giống như là họ bị bất lực cái điều này á nhưng mà họ vẫn luôn xem bạn là cái điều tuyệt vời nhất là một người không thể thay thể không thể thay thế được và bạn là cái điều rất là tuyệt vời đó, mình thấy là họ cho dù bạn có quen người khác hoặc là họ có quen người khác nữa thì bạn vẫn là luôn là một cái vị trí rất đặc biệt limited edition đó mọi người hàng giới hạn đó rồi ờ, ở trong team của họ mà họ muốn quên các bạn à, nhưng mà à, rời đi nha vẫn rời đi nha không ở bên cạnh các bạn nè ở chúng ta có lá cưới nè rồi express cho lớp rồi mọi thứ nó rất là chân thành và nghiêm túc và nhưng mà hồi cuối ở cuối trà bài nè free yourself họ vẫn muốn cho các bạn tự do tại vì họ thấy nếu mà quen các bạn giống như là đang gồng xích các bạn lại đó có một cái năng lượng nó nó mang cái tính gọi là thoải mái thả vàng hình như cái mối quan hệ này đã, rất là mệt rồi nó không thể cứu vãn được nữa cho nên là bây giờ cái việc mà cả hai cho nhau cái lối đi riêng á là là một cái điều mà họ tưởng như là tử tế nhất mà họ có thể làm được cho các bạn rồi cho nên hãy tôn trọng cái quyết định của họ và <laughs> mình thấy là nếu mà các bạn có chặn họ đi nữa thì họ vẫn sẽ nhờ người này người kia à, để hỏi về cái facebook của bạn sao quan sát các bạn sao như thế nào và cho dù là một tháng một năm hoặc là 10 năm sau thì họ vẫn sẽ luôn nghĩ về bạn trong một cái cái một cái cái tư tưởng nó rất là thoải mái và không phải cái tư tưởng rất là yêu thương giống như là luôn nghĩ đến và bạn là từng cái người mà họ muốn cưới nhất họ muốn dành tình cảm nhất họ muốn đi cùng bạn cả đời nhất đấy cho nên là à, tụi ba có một cái vị trí rất là đặc biệt trong cái lòng trong lòng của người yêu cũ của bạn nha còn nếu mà bạn nào mà không có người yêu cũ thì hãy quay xe đi nha thôi hãy quay xe thì tụi này không có dành cho những người không có người yêu cũ rồi ok tụi ba à, những gì mình chia sẻ nó đúng với cái ờ, hoàn cảnh hiện tại của các bạn thì các bạn hãy để comment ở bên dưới để mình còn thả thêm nữa và xịn hơn thì hãy like video này mình rất cảm ơn mọi người bây giờ mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây bye bye cả nhà